chào tất cả anh em thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả anh em về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất và hiệu quả nhất hiện nay đó thì đây là cái bộ đồ chơi nó sẽ giúp cho tất cả các anh em đi chơi bầu cua đi đánh bầu cua bịp không sợ thua nữa anh em nhé thì chỉ cần anh em sử dụng cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này đi đến các sân chơi các sòng sới là anh em đã giành được là anh em đã nắm chắc chắn 100% là cái phần thắng nằm trong tay anh em rồi nhá thì đây là cái cách chơi bầu cua tôm cá luôn thắng bằng cái bộ đồ chơi bầu cua bịp bầu cua báo dung sáu mặt thì như như anh em nào mà đang thua tha hay là đang muốn quay về bờ thì anh em nên xem cái video này anh em nhé thì cái bộ đồ chơi này nó sẽ giúp cho tất cả các anh em đi đánh bầu cua đi lắc bầu cua bịp đạt được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác 100% thì ngay bây giờ tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em về cái cách chơi cách sử dụng của cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung sóng mặt này và cũng như là tôi sẽ giới thiệu sơ qua để cho anh em hiểu rõ hơn về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp nhá bầu cua bịp là gì thì anh em cũng biết rồi đúng không ạ bầu cua bịp là nó lúc nào nó cũng có phải có đồ chơi một là nó sẽ báo dung cho anh em hai là anh em sẽ nhìn được cái quân hột bầu cua ở trong thì đây cái bộ hột này tôi à, anh em nghe cũng biết đây là cái bộ đồ chơi báo dung thì à, cái hột bầu cua này đây ạ đây là cái hột bầu cua mà tôi đã làm cái bảo dung xóa mặt này vào trong trong cái bầu hột bầu cua này anh em nhé đó thì ờ, chỉ cần là anh em đi chơi bầu cua bịp anh em đi đến các sân chơi và anh em mang được cái hột bầu cua báo dung xóa mặt này vào sân chơi bầu cua là anh em nắm chắc chắn cái phần thắng trong tay rồi anh em nhé thì ờ, và đây nó là cái máy báo dung để cho anh em biết là những cái chén bầu cua người ta lắc nó sẽ về những quân những mặt nào bầu cua tôm cá hay là gì đó Đấy. nhưng mà tất cả các mặt nó sẽ đều báo dung cho anh em biết theo từng cái chế độ báo dung anh em nhá đó. thì uh, khi mà về mặt bầu hay mặt cua mặt tôm mặt cá mặt gà mặt lai đó thì nó đều sẽ báo dung cho anh em hết cả 6 mặt theo cái chế độ báo dung bầu cua 6 mặt anh em nhá thì đó ví dụ như là bầu một dài cua một ngắn tôm hai ngắn cá một dài cộng một ngắn gà không dung lai hai dài đó thì cái cách chơi này nó cũng rất đơn giản thôi anh em và cũng rất dễ sử dụng thì đây là cái công tắc của anh à, công tắc nha anh em anh em chỉ cần bật lên và anh em cảm nhận được nó có một cái độ rung nhẹ là anh em đã bật máy thì anh em chỉ cần để trong người và cái hột bầu cua này nó cũng sẽ để uh, về mặt nào cái máy báo dung này sẽ báo cho anh em biết rất chính xác luôn anh em nhé tôi đảm bảo cho anh em 100% thì tôi cũng không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa tôi sẽ đi ờ, test cho anh em vài chén để cho anh em xem được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung này nó như thế nào nó đạt được cái độ hiệu quả hay là có phù hợp với các sân chơi của anh em hay không nhá thì đó cái máy báo dung này nó báo dung rất là nhẹ luôn thì tôi cũng xin phép anh em là tôi để trên người tôi cầm trên tay để tôi cảm nhận được cái độ rung của nó anh em nhé. thì là, ờ, cái bộ đồ chơi này nó sẽ giúp cho anh em chơi được tầm hơn một tuần nhá rồi thì đây tôi sẽ test cho anh em vài chén này vâng thì cái chén này máy báo dung báo cho tôi biết là sẽ có cua anh em nhé có cua là máy sẽ báo rung một ngắn đấy tôi mở luôn này đúng không anh em một cua một cá à, một cua và hai con cá rất chính xác luôn anh em nhé đây. tiếp cái chén này thì chắc chắn cho anh em luôn tôi sẽ đặt hết tiền vào mặt nai chén này máy báo hai rung dài nhé đây tôi mở luôn cho anh em này đúng không anh em hai like và một bầu đó rất chính xác luôn anh em nhé rất ok luôn tiếp tục ạ thì cái chén này mày báo dung hai ngắn hai ngắn là chắc chắn là sẽ có tôm rồi đúng không anh em đây mở luôn cho anh em ạ đúng anh em một gà một lai và một tôm rất chính xác cái chén này thì máy không báo dung không báo dung là có gà mở luôn cho anh em này đúng không anh em một gà một tôm và một cá đó thì vừa rồi tôi đã lắc cho anh em vài chén để cho anh em cảm nhận được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại cho anh em rồi đó thì anh em cũng cảm nhận được là tất cả các chén thì máy báo dung đều chuẩn hết anh em nhé vâng thì, à, anh em nào mà thấy cái bộ đồ chơi báo dung bầu cua này nó phù hợp với các sân chơi của anh em hoặc là nó phù hợp với anh em đi chơi bầu cua đi đánh bầu cua biển và anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung sóng mặt này thì anh em cứ liên hệ cho tôi và số điện thoại tôi đã để trên màn hình rồi anh em nhé hoặc là anh em có thể là kết bạn Zalo nên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 do thời lượng có hạn nên là cái video của tôi cũng kết thúc tại đây xin chào tất cả các anh em như anh em nào mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem những cái bộ đồ chơi mới nhất hay không hay không